đúng như đã hứa hôm qua thì hôm nay em sẽ ờ, cho ra cái đoạn ghi âm thật là ly kỳ và rùng rợn nghe mà muốn nổi da gà cả nhà ở cái phần 2 này cái phần trước á em nói sơ qua cho quý cô chú anh chị chưa cập nhật thì cái ông anh này á em nghi ngờ ổng là một người ở trong ngành cả nhà và không tiện nói ra thân phận của mình nhưng mà có một điều ổng nói ra mình sẽ nghe được là ổng có liên quan đến trong ngành trong ngành điều tra cả nhà nhưng mà do là do cái khu vực của chị Hà và cái khu vực của ảnh là nó khác nhau cho nên là ảnh không có can thiệp được và cũng không có tiện tiết lộ cái thân phận nhưng mà cái phần 2 này mọi người để ý cái đoạn cuối thì sẽ biết được hé lộ cái phần nào cái thân phận của cái người anh này nha cả nhà và đặc biệt là anh dựng lại hiện trường liên tưởng lại cái hiện trường của cái vụ việc chị Hà rất chi là logic luôn và hợp lý để em à, tóm tắt lại cái câu chuyện ngày hôm qua cho quý cô chú anh chị và các bạn chưa có cập nhật được tức là ngày hôm qua là anh đã nói ra những cái đặc điểm vụ án của chị Hà rất là giống như những cái đặc điểm vụ án của những cái nhân vật mà anh đã ờ, chứng kiến tại hiện trường và nó có những cái lạ mà rất là nhiều người 99 triệu dân đặt ra cái câu hỏi thì hôm qua anh đã nhắc đặt trong cái clip đó clip này thì em đi tóm tắt lại thôi còn hôm nay thì anh sẽ cho mọi người biết được cái hiện trường liên tưởng lại cái hiện trường và cái vụ án của à, ở khu vực dưới anh thật là ly kỳ và rùng rợn mời mọi người hãy lắng nghe hết cái đoạn video này và sẵn dịp đây em cũng à, thông tin à, một số cái vụ việc mới cập nhật trong cái ngày hôm nay là anh Thanh Hải có bị một số thành phần đột nhập vào trong cái ờ, tiệm điện thoại nhằm mục đích nào thì không biết nhưng mà nghe nói là có liên quan đến hai chiếc điện thoại mà chị Hà đã bọc trong người và nhờ anh Hải này khôi phục thì ờ, không biết là cái sự cố tình hay là một cái điều ngẫu nhiên thì mình không biết ở trong cái chiếc hai chiếc điện thoại này có những cái điều gì bí mật để đối tượng phải đột nhập vào trong đó lấy hai chiếc điện thoại để tiếp tục cái nội dung chương trình thì mời mọi người hãy à, nghe tạm gọi là một à, nhân chứng đi chứ còn anh này là à, em nghi nghi ngờ người trong ngành lắm cả nhà tại vì anh nói là có liên quan đến thực tập và anh chứng kiến rõ cái vụ việc và anh kể lại em hết sức là nghe rợn ốc gáy luôn á nhiều cái vụ án cũng liên tưởng thật là kinh hãi mọi người tại vì á là liên tưởng trở lại cái người chết ở dưới sông ở quê bến tre là trong khi đó là công an bắt rồi bắt đầu mới điều tra này kia lòi ra manh mối thì em nghĩ ai cũng nghĩ là rất là nhiều người giết nhưng mà cuối cùng tại vì trong gia đình con còn nhỏ chồng rồi kia kia nọ bà buộc bà bỏ thuốc ngủ cho ông chồng uống con thì tối nó ngủ nó ngủ phòng riêng bà mới lấy dây chì bà làm một cái vòng bà trồng hai cái giò của bà đó mà bà đó chiều lại bà cho ăn là bà để thuốc ngủ cũng luôn trồng cột vô trong một cái chân giường rồi bà mới lấy cái cái cái gối bà đè lên hai đầu gối bà đè hai cái tay trong khi bà này giải nhiều quá bà mới lấy cái hai cái đầu gối bà đè bà lấy cái tay bà lấy cái đèn dầu mà bằng cái cây kỹ cái đèn dầu hồi đó còn đốt đường dầu bằng cây kỹ bà đập lên đầu đập dưới chân nó rồi á bà mới kéo xuống dưới Mương nước sát bà kéo đi khoảng năm thanh thước bà sợ còn thấm bà mới nhổ một cái nhánh cây của người ta cắm trà tôm bà đập lên đầu thêm một cái nữa thì những vết tích đó là trong khi mà pháp y người ta mổ ra y như vậy rồi thì bắt bả được là lời khai của bả là bả thực tập lại là y bon y vậy không chạy đường trời nào khỏi đâu cho nên chị hà <clears throat> liên tưởng lại chị hà là vết bầm sau cổ là thứ nhất là do một quýnh chứ không bao giờ mà té mà trúng cái mà mà mà mà, mà chết đâu nếu mà con ấy thì cũng nách đi cứu được chứ không bao giờ nếu mà thân thể của chị Hà khám ra có bằng bất cứ chỗ nào thì đều là bị quýnh hết Wow vâng. Nghe anh kể mà em nổi da gà luôn á à. nghe, nghe anh kể mà em tưởng tượng em nổi da gà Nổi hết ốc cục luôn Anh là chứng kiến bác sĩ Điệp Tại vì anh quen với bác sĩ Điệp mổ tử thi Anh ngồi kế một bên luôn khám luôn cửa mình coi có bị hãm hiếp có tinh trùng hay là không mổ ra bao tử ra người ta móc cơm lên người ta biết ăn cơm hồi mấy giờ nó về bao tử không có nước chị Hà là một trăm phần trăm chết trên bờ nhưng mà rất tiếc là nhiều khi anh tức anh nói thật với em này chẳng lẽ nào cái thằng này nó đã có tính toán trước nó đã có một đường dây mua chuộc dạ đúng rồi anh đúng rồi theo cái suy nghĩ của anh là cũng có tại đó. Dạ. vì cũng có một cái vụ trước rồi vụ rồi á, ở ở đây anh ngồi anh bàn với anh em nói làm gì nó có tiền đâu nó mua chuột nó biết sẽ xét sắc của bà Hà có bao nhiêu tiền đó rất là nhiều tiền trong khi nó ra tay xong rồi nó cắt cái sắc thì nó sẽ phải chung nó cho nên chú dòm chú anh dòm nó thấy một cái chuyện mà mà mà mà mà bên pháp y và bên công an ở cái nơi của chị Hà làm từ hôm đó nay tôi nhiều cái nó tức nếu mà ngay bữa đó khám nghiệm tử thi rồi công an lên niêm phong xà lan liền tất cả ai ở đó đều ở đó hết rồi mời mời đi từng người từng người từng người sang thì không có lọt một người nào hết cứ hai tiếng đồng hồ mời ông này lấy điều tra hai tiếng đồng hồ sau mời ông khác điều tra chứ không có một người điều tra là sẽ lòi ra hết thì người này điều tra xong người kia điều tra cầm hai cái bản điều tra này là không hợp lệ là xong rồi. thì bây giờ anh vô điều tra theo cái cách của anh nó vẫn hợp lý mà không chị Hà là không có nhảy nhưng mà mà mà mà mà xà lan không gì hết còn á, thằng thằng tấn nó nó nó chặt dây xuồng chặt dây thùn công an có bữa đó là khám nghiệm tử thi rồi nói là bây giờ anh chặt dây thùn cứu có chụp hình cậu dây thùn lại không nó chỉ nghe nói là chặt cậu dây thùn thôi chứ ngoài ra không có nghe nói gì hết mà có chụp hình cậu dây thùn lại không mà nếu bằng tính chặt cộng dây xuồng thì không bao giờ chiếc xuồng mà xuống nước được xuống một cái là phải chìm tại vì cái chiếc xuồng á, lúc nào nó người ta cũng canh hai đầu và hai cọng dây vô giữa và hai hai đầu làm như cái dẫm mà mà mà đang vậy đó rồi móc một cái rõ rẻ rút lên trong khi xuống có thể mình bước xuống xuồng đó mình tuột rõ rẻ xuống tự động mình tuôn rõ rẻ xuống nước rồi mình tháo dây hoặc là mình mình tháo rõ rẻ cho nó xuống xuống rồi á, mình có cầu thang mình đi xuống rồi mình tháo dây cái thằng Tuấn nó nói rồi nó nói vô đi anh liên tưởng nói cho biết nó nói là vợ nó nó bơi lại gần 10 mét nó làm nghe cái hầm một cái cái mất tiêu đúng ra làm một cái hầm thiệt tại vì hai người dục hai cái bình và một người đứng giữa để rinh cái xác bỏ xuống thì hai cái bình quá nặng nó sẽ lôi một cái hầm xuống không gì đâu á là nó kể cái đó là cuộc có đó wow nếu mà chặt... nào tới nay anh chỉ tức có một cái công an không vào cuộc được là lý do là ngay từ lúc đầu còn cái chuyện bây giờ á, gia đình người ta bối rối quá ha gia đình người ta bối rối quá người ta không có móc cái vật thể mà để, mà để neo chị hà dưới thì công an vào cuộc liền ừ hồi sớm này là ngay đâu anh móc ngay chỗ nào và chị hà nổi ngay chỗ nào vào cuộc liền mướn thờ lặng lặng còn cái này không ở gia đình tự làm tự tính toán tự gì không nghe nói không một cái gì mà mà, mà để mà kiểm tra gì hết rồi ta trong khi đó nè trong khi bắt được phát hiện được là chị Hà chết trên bờ mà xà lan không niêm phong vẫn để cho người ta chạy người ta muốn làm gì người ta làm ôi ơi một cái chuyện nhỏ một cái căn phòng của của bà cô đó đang ngủ mà người ta từng vô người ta chụp hình từ cái đèn cái gối cái mền ngủ cái chiếu sao rồi sửa gài sao rồi kia nọ ta người người người ta niêm phong hết toàn bộ trong khi mà bắt được người rồi thực tập xong là là là là, là mới mới bỏ cái phòng đó ai muốn làm gì làm đó là thực tập vô là rõ ràng luôn em nghĩ đi cột cụm duy trì mà người ta giải là mình hồi đó nếu mà không bao giờ mình phát hiện giải mà tới chừng cộng duy trì mà nó nó nó có giấu vô trong cái cái cái chân tường luôn á là em biết làm sao cái cộng duy trì là nó khuyết có giấu vô chân tường luôn là chính thực tập là anh thấy từng ly từng tí luôn wow.